Hello, xin chào tất cả mọi người trở lại với kênh youtube của đội cúng tâm linh Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách uh, thực hiện một bộ tâm xay để cúng uh, ờ, lễ cúng như động thổ khai trương có nhưng mà cúng đất đai và các vị thần thổ thần để mà uh, tổ chức có lễ cúng thì uh, mình cần cúng một cái bộ tâm xay là gồm uh, một cua một cái miếng thịt luộc và một cái trứng thì đây là mình đã chuẩn bị nguyên vật liệu đầy đủ có cái gia vị để lúc mình luộc thịt thì mình uh, bỏ vào cho nó ngon bây giờ bắt đầu mình đi rửa có cái miếng thịt và cái cua nha mọi người bây giờ mình bắt đầu mình đi rửa miếng thịt luộc nha mọi người thịt luộc này là thịt ờ, ba chỉ mình luộc một con cua cua này có thể mình ờ, mua về mình luộc sẵn rồi mình để tủ đông để có lúc nào mình ờ, cúng á ví dụ như cúng thần tài á, thì mình sẽ lấy ra bắt đầu mình luộc để mình à, cúng cứ à, mua thịt luộc với cái trứng là mình đã uống bộ tôm xay nha mọi người cái cua này họ làm cái dây chặt sợ nó chạy sao mọi người thấy nó cũng chặt chắc chặt chắc chắc luôn á để gỡ dây này mất cũng phải à, rất là nhiều khá là nhiều thời gian rồi xong mình đã gỡ được cái cua rồi mình rửa con cua rồi ông bỏ ờ, rửa trứng rửa, rửa sạch cái bỏ trứng trứng này là nó được uh, dịch nè mọi người được đóng uh, những con số mà để chứng minh là đã được kiểm dịch rồi để ráo mình bỏ vào rô cái rổ rồi mình mang vào bếp mọi người mình đã chuẩn bị sẵn một cái nồi nước sôi để bắt đầu mình luộc thịt với trứng bây giờ mình sẽ bật bếp sau đó để ờ, nước nó sôi lên và bỏ thịt vào nước thì mình nấu đã sôi rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái thịt luộc và cái trứng vào để luộc chín trứng với thịt luộc á thì mình có thể là luộc chung vì nó trứng nó có lớp vỏ mà nó che đậy rồi không sao hết à, mình luộc cái công đoạn này mất tầm cỡ là 20 phút thì mọi người ờ, có thể là sắp xếp công việc khác để mình bật bếp lên rồi mình đi làm những việc khác và không sao hết mình cũng ờ, giới thiệu sơ về thời gian luộc của cái thịt luộc với cái trứng hơi lâu mình giới thiệu sơ về cái nghĩa của bộ tấm xây là bộ tôm xây á, là một cái ờ, lễ vật không thể thiếu trong cái cúng về à, thần tài của địa hay là trong cúng ờ, về khai trương đồng thổ thì bởi vì là cái bộ tôm xây là nó có cục thịt luộc, có trứng và con tôm ba con tôm và một cua đại diện cho ba cái ba cái loài vật tượng trưng trong đó là thổ là tượng trưng là miếng thịt heo là tượng trưng cho lập lập thổ còn cái trứng là tượng trưng cho thiên là lên trời bằng các ờ, con cua hoặc là con tôm và đại diện ờ, các con vật với thủy dưới nước thì giờ cái thời gian luộc của mình nó cũng sắp ngay gần chín rồi à, mình sẽ lấy cái đũa để mình lật lại cái cái cái miếng thịt luộc cho nó chín đều hai mặt lật lại miếng thịt luộc để nó chín đều hai mặt nha mọi người gần chín rồi mọi người ở đây mình có chuẩn bị sẵn một cái thau nước ở đây mình có chuẩn bị sẵn một cái thau nước để đó mình bỏ à, luộc chín luộc mình bỏ ra ngoài để nó nhanh bùi hơn bây giờ mình sẽ bỏ thêm một xíu muối để à, nó thêm đậm đà hơn nhé lượng ít ra nha mọi người để thấm vào cái miếng thịt rồi có thể là nước uống xong mình dùng nó có vị hơn người có thể là thêm một xíu bột ngọt ngọt mì chính đó rồi mình bỏ vào xíu rồi mình xin uh, ờ, lật cái uh, luộc cái ờ, bỏ bị cái xích cái cái đáy này xanh mình chúng ta cái cục thịt luộc nó chín chưa nha mọi thì mình cắm cái đũa vô vào cái cái thịt luộc hay nó lún sâu và khi rút ra thì nó không có chảy những cái nước màu đỏ là tức là miếng thịt luộc nó đã chín rồi nên mình giờ mình gấp ra ngoài mình bỏ vào cái thau nước sẵn thau nước uh, để nguội à, mình lấy cái trứng ra luôn bỏ vào ờ, con nước sau đi nguội rồi tiếp theo thì ờ, sẽ dùng tăng dùng cái nước đã sâu này luộc thịt với luộc trứng này mình sẽ bỏ luôn cua vào để ờ, luộc lại cua này mình luộc lại tầm cỡ 5 phút thôi rồi mình bớt ra được rồi ờ, mình cũng đã luộc uh, trên thời gian cũng 5 phút rồi mình sẽ vớt con cua ra luôn và tắt bếp ra vào nước để khoảng một thời gian cho nó nguội thì mình sẽ bày ra một dĩa vô rồi mình sẽ gấp ra ngoài dĩa luôn để bày tới nó đẹp thì ờ, mình sẽ dùng ờ, cách để trong cách bài này nhưng mà mình thấy cái một kim sinh nó rất là ý nghĩa cho trứng vào lòng của miếng thịt từ đó là con cua sẽ ờ, ôm theo Đấy, người mình đã bày cái bữa hôm sen ra một chiếc dĩa để trứng mình bài này là thành phẩm của mình cảm ơn cảm ơn mọi người đã xem video của mình à, hãy đăng ký like ờ, kênh và ờ, like nếu thấy video này hay và bổ ích à, xin chào uh, tạm biệt tất mọi người